Chào mừng mọi người đã quay trở lại. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn một bộ phim khoa học viễn tưởng, cứ ngỡ cô nàng xinh đẹp có thể lấy chồng tỷ phú sẽ là hạnh phúc viên mãn, ai ngờ chẳng qua chỉ là món hàng để người ta chơi đùa qua ngày mà thôi. Kết cục của cô gái trẻ trung xinh đẹp ấy sẽ ra sao? Hãy cùng mình thưởng thức bộ phim để biết thêm nhé. Elizabeth vừa kết hôn với một nhà khoa học giàu có tên Henry. Ông ta sở hữu một căn nhà sang trọng ở trên đỉnh đồi. Vừa đến nhà, ông liền giới thiệu cô với San, người quản gia của căn biệt thự này. Ngoài ra còn có một chàng trai mù tên Oliver. Tối hôm đó, cặp đôi mới cưới cùng nhau thưởng thức một bữa tối lãng mạn. Sau đó, Henry nhanh chóng cởi bỏ váy trên người Elizabeth, hai người đã có một đêm tân hôn vô cùng đặc sắc. Ngày hôm sau, Henry làm Elizabeth ngạc nhiên với chiếc tủ đầy ắp quần áo mới. Ông ta tiếp tục dẫn cô dâu mới đi tham quan tất cả các phòng, cho cô xem đặc điểm của ngôi nhà để dần làm quen với nơi này. Sau khi tham quan hầu hết các phòng, một cánh cửa bên hành lang thu hút sự chú ý của Elizabeth và cô ấy đã thắc mắc hỏi Henry có gì bên trong. Ông nói rằng mọi thứ trong nhà đều là của cô ấy, nhưng riêng căn phòng này thì tuyệt đối cấm kỵ ông ta cũng bắt cô hứa rằng sẽ không vào đó bất kể chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Henry phải đi công tác một vài ngày. Elizabeth thức dậy trên một chiếc giường rộng lớn và trống trải. Cô nàng dường như có chút lạc lõng trong căn biệt thự này. Khi đang khám phá ngôi nhà và San hỏi cô có đói không. Trước khi San chuẩn bị bữa ăn, Elizabeth định hỏi thêm cô ấy về Henry. Những người quản gia không muốn chia sẻ bất kỳ thông tin nào về ông chủ của mình. Elizabeth dành thời gian còn lại trong ngày để thử đồ. Một ngày cô ấy thay không biết là bao nhiêu bộ quần áo. Buổi tối hôm đó, sau khi cô nàng đi tắm và đã thấy hai quản gia về nhà, Elizabeth khó ngủ và tò mò về căn phòng cấm kỵ mà chồng nhắc tới. Cô phá vỡ quy tắc duy nhất của Henry và bước vào. Căn phòng có vẻ giống như một phòng thí nghiệm, nơi cô nhìn thấy 6 ngăn kéo bằng kim loại với màn hình hiển thị trên đó. Tò mò với những gì nằm sau ngăn kéo, Elizabeth nhấn một nút để mở nó. Cô bàng hoàng phát hiện trong ngăn kéo là chiếc vỏ đông lạnh chứa xác. Elizabeth nhìn thấy một bản sao của mình nằm bất tỉnh và được bảo tồn. Cô kinh hãi chạy trở lại phòng ngủ để cố gắng chấn tĩnh, dù là cố gắng liên lạc với bên ngoài, nhưng tín hiệu đã bị ngắt khiến cô càng hoảng sợ hơn. Hôm sau, Henry đã trở về nhà sau chuyến đi công tác. Mặc dù cảm thấy không thoải mái khi ở bên chồng, nhưng Elizabeth vẫn hành động như thể không có chuyện gì xảy ra để đảm bảo an toàn cho bản thân và thoát ra khỏi đây. Henry dường như cũng đã nhận thấy những điểm khác lạ trong ánh mắt của vợ. Vào giữa đêm, Henry rời khỏi giường và đi ra ngoài, Elizabeth lẳng lặng đi theo ông ta. Không ngờ rằng Henry đã chờ cô sẵn ở đây, sau đó dùng một con dao to đâm liên tục nhiều nhát vào cô nàng. Hôm sau San và Oliver đã giúp ông vứt xác Elizabeth trong vườn, thật kỳ lạ, cả ba có vẻ khá có kinh nghiệm khi làm việc đó, như thể việc giết và chôn một người không phải là điều mới mẻ đối với bọn họ. Sau khi xử lý thi thể, cả ba người cùng nhau ăn sáng, nhưng lần này, San lại ngồi ở vị trí chủ của căn nhà. Bà ta cảnh báo Henry phải dừng việc này lại, nhưng hai người xảy ra tranh cãi và San tức giận bỏ đi. Cùng ngày hôm đó, Logan, một thám tử cũng là bạn của Henry đến thăm ông ta. Logan hỏi về Elizabeth, nhưng Henry chuyển chủ đề bằng cách đổi hướng cuộc trò chuyện. Henry cho anh ta lời khuyên về cách đối phó với căng thẳng trong công việc. Nhiều tuần sau, một Elizabeth khác đang trên đường về nhà, giống như những gì đã xảy ra với người trước đó. Câu chuyện lại một lần nữa lặp lại, ông bế cô đến lối vào nhà, cũng cách giới thiệu căn biệt thự như vậy. Tất nhiên cũng có đêm họ làm tình đầy nhiệt huyết như trước. Henry chìm đắm trong cơn bẫy mưa cùng cô vợ Elizabeth mới này. Cô gái cũng tò mò giống như người vợ trước đó, và trong phòng thí nghiệm, cô mở ngăn kéo và nhìn thấy bản sao của mình. Điều này khiến cô sợ hãi đến mức bỏ chạy, không giống như lần trước, phân thân mở mắt và đứng dậy sau một thời gian dài được bảo quản. Cô ấy có vẻ bối rối về nơi ở và danh tính của mình, bước ra khỏi phòng thí nghiệm và đi về phía phòng ngủ. Trong khi Elizabeth kia bởi vì quá sợ hãi mà đã chìm vào giấc ngủ. Lúc cô bị Henry đánh thức đã là trưa ngày hôm sau. Trong phòng tắm Elizabeth cảm thấy hoang mang về cuộc hôn nhân và sự an toàn của mình, nhưng có vẻ như Henry đã phát hiện ra chuyện cô đột nhập vào căn phòng kia, nhất quyết không cam chịu với số phận, cô nàng cố gắng chống trả và thoát khỏi ông ta. Cô vội vàng chạy xuống cửa trước nhưng nó đã bị khóa lại. Cô lấy một con dao từ trong bếp trong khi Henry chuẩn bị thuốc mê cho cô. Ông ta đến từ phía sau và chụp chiếc khăn lên mặt cô. Tưởng chừng Elizabeth đã rơi vào bất tỉnh, cô ấy túm được con dao và đâm vào gáy Henry. Elizabeth cố gắng mở khóa cửa bằng dấu vân tay của ông ta, nhưng dẫu vậy vẫn không thể nào thoát khỏi căn nhà này. Elizabeth định gọi điện cho cảnh sát, nhưng lại không hề biết rằng mình đang ở đâu. Lúc này lại thấy Oliver và San đang trở lại căn biệt thự, cô nàng vội vàng dọn dẹp hiện trường vụ án, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra và mở sách ra đọc. San dường như cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, sau khi nghe nói rằng Henry đang ở trên lầu vì ông ấy cảm thấy không được khỏe. Nhưng đúng lúc này cơn đau tim của San lại đột nhiên tái phát. Lúc xe cấp cứu đến để đưa San rời đi, Elizabeth coi đây là cơ hội hoàn hảo để trốn thoát khỏi căn nhà này. Tuy nhiên, Oliver cảnh báo cô rằng cảnh sát cuối cùng sẽ tìm ra hung thủ giết Henry. Elizabeth đành nói với anh rằng cô đã giết chồng để tự vệ, và Oliver đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn miễn là cô nghe lời anh. Cả hai hợp sức để vứt xác ông ta ở sân sau một cách bí mật. Oliver tiết lộ rằng Elizabeth là sản phẩm của quá trình hình thành sinh học, một thí nghiệm được dẫn dắt bởi hai tiến sĩ khoa học là Henry và San. Căn phòng cấm là nơi chứa 6 nhân bản giống hệt nhau. Theo Oliver, cô ấy là bản sao thứ năm của dự án tái sinh Elizabeth. Cô nàng không thể hiểu bất cứ điều gì và chỉ biết khóc. Một lúc sau, thám tử Logan bất ngờ xuất hiện tại căn biệt thự. Logan có chút ngạc nhiên vì lần nào đến đây ông cũng chỉ gặp Henry. Rồi Logan hỏi Elizabeth liệu cô có gọi điện cho dịch vụ khẩn cấp không, vì ông nhận thông báo rằng có người đã gọi điện để được giúp đỡ. Oliver liền bảo rằng người đã gọi là San vì bệnh tình của cô ấy. Cảm thấy nghi ngờ, Logan lại định hỏi thêm về tình hình, nhưng Oliver từ phía sau đã ra tay sát hại ông ta. Khi này anh chàng cung cấp cho cô thêm thông tin về thí nghiệm, ký ức của Elizabeth đều là do Henry cài vào, cô trở nên điên cuồng hơn khi biết mình là một sản phẩm nhân tạo. Hai người lại một lần nữa thu dọn cái xác ở phía sau nhà. Tại đó, Oliver khuyên Elizabeth nên thu dọn túi sách, rời đi càng xa càng tốt và mang theo một ít tiền. Elizabeth tiến hành đóng gói đồ đạc của mình. Khi này Oliver nhờ cô ấy đọc nhật ký của San cho mình nghe. Khi cô nàng vừa chuẩn bị đọc thì đã bị Oliver khóa lại trong phòng. Quá kích động, cô hét lên sau khi bị một chàng trai mù lừa. Sau đó Elizabeth quyết định đọc nhật ký để giết thời gian. Câu chuyện của San bắt đầu từ 5 năm trước, vào ngày cô được Henry mời tham gia vào cuộc nghiên cứu của anh ta. Trong nhật ký tiết lộ rằng Elizabeth thật, vợ của Henry, đã chết vì một bệnh lý hiếm gặp sau khi sinh River, không thể vượt qua nỗi đau khi vợ qua đời. Henry quyết định phát triển kế hoạch tái tạo Elizabeth, tạo ra 6 bản sao dưới trên người vợ đã mất. Sau 3 năm không ngừng thử nghiệm, bọn họ cuối cùng cũng đã thành công, nhưng có hai bản sao xuất hiện biến dị, khiến cho sự sống của họ không kéo dài được quá lâu. Elizabeth số 3 có sức khỏe rất ổn định, nhưng có điều cô ấy nói năng lộn xộn, tinh thần hoảng hốt. Sau khi phát hiện ra căn phòng cấm, Elizabeth hoảng sợ bỏ chạy và định trốn thoát ra khỏi ngôi nhà, nhưng cuối cùng đã được thám tử lo gần đưa trở lại. San nói dối rằng đó là cháu gái của mình để che giấu sự thật. Vừa đọc đến đây thì Oliver mang bữa tối đến cho Elizabeth, nhân cơ hội anh ta không đề phòng mà đánh ngã xuống đất, nhưng cô nàng vẫn không thể nào mở được mật khẩu cánh cửa. Khi quay lại thì Oliver đã trốn thoát. Elizabeth lấy một con dao rồi đi đến phòng thí nghiệm, nơi Oliver đang chăm sóc một trong những bản sao. Anh ta nói sẽ để cô đi nếu cho anh biết nội dung của cuốn nhật ký. Trong khi Elizabeth chăm chú nhìn vào bản sao của mình, Oliver liền lén tiêm liều thuốc ngủ vào cổ của cô nàng. Elizabeth tỉnh dậy thấy mình bị trói vào một sợi xích kim loại, bất lực cô đành tiếp tục đọc nhật ký của San, phát hiện ra rằng nhiều năm trước, Elizabeth thứ ba mà lo gần đưa về đã chết vì ngạt thở. Henry tuyên bố rằng anh ta không biết tại sao, những sự nghi ngờ của San cũng đã bắt đầu xuất hiện. Mặc dù vậy thời gian này cô nàng đã phải lòng của Henry, hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi. Trong khi Elizabeth đang bận đọc, Oliver vào phòng để đưa thức ăn cho cô ấy, hỏi rằng liệu San có tiết lộ bất kỳ thông tin nào về anh ấy không, nhưng Elizabeth nói rằng San hoàn toàn không biết gì về anh ấy. Khi này, Oliver tiết lộ rằng Henry đã làm anh trở nên mù lòa, vì anh ấy ngày càng thân thiết với một trong những bản sao khi còn nhỏ. Trong nhật ký, San viết rằng cô không tìm thấy hồ sơ khai sinh nào của Elizabeth thật, khiến cô nghĩ rằng Oliver không phải là con của họ, mà là một người do Henry tạo ra, là một bản sao trẻ hơn của Henry. Biết được điều này, Elizabeth càng lo sợ hơn cho cuộc sống của mình. Chiều ấy trong khi cô ngủ, Oliver đến gần và cấy dao vào cổ cô, tuyệt vọng hỏi San có viết gì về anh không. Elizabeth lo lắng nói với anh về sự nghi ngờ của San, nhưng cô đảm bảo rằng anh không phải là Henry vì cô ấy đã gọi điện đến bệnh viện và xác thực điều đó. Sau đó, Elizabeth cố gắng quyến rũ River, biết được rằng anh ta luôn có tình cảm với mình. Cô nàng đã thành công đánh lừa được chàng trai trẻ, khiến anh ta phải nói mật mã cánh cửa, sau đó lấy được chìa khóa để mở dây xích. Sau khi liên tục đá vào người Oliver, Elizabeth thứ 6 xuất hiện với một khẩu súng trường trên tay và chĩa nó vào Elizabeth thứ 5, bối rối về những gì đang xảy ra và không biết nên tin ai. Elizabeth số 5 lúc này lấy được cây kéo dưới sàn, dùng Oliver để làm lá chắn cho mình, nhưng không ngờ Elizabeth số 6 nổ súng bắn cả hai người. Elizabeth số 5 mặc dù bị thương nhưng vẫn cố gắng chạy ra ngoài. Trước khi chết, cô ấy bảo nhân bản của mình hãy đọc nhật ký của San. Khi này Elizabeth số 6 mới biết được toàn bộ sự thật. San bình phục sau cơn đau tim và trở về ngôi nhà. Elizabeth cuối cùng đang chờ cô ấy bước vào. Cô chào đón San và đưa cho cô ấy cuốn nhật ký. Cuối cùng Elizabeth cũng đã có được cuộc sống tự do của riêng mình. Bộ phim đến đây là hết rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.